vô địch bóng đá huyện Phú Giáo năm 2019 trận đấu giữa hai đội xã Phước Hòa trong trang phục màu cam và đội trung đoàn bộ binh 271 trong trang phục màu xanh như vậy là trọng tài đã mở còi để hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu trên sân hiện nay đang rất là mưa mưa khá lớn điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến ờ, chất lượng của trận đấu là như vậy tỷ số của trận đấu đã được mở ngay những phút đầu tiên từ một quả đá phạt cầu thủ mang áo số 24 Đỗ Huy Long đã ghi bàn mở tỷ số cho đội Phước Hòa. trong nước phải xác định không có lỗi của hậu vệ đội trung đoàn 271 trong pha bóng vừa rồi. tối cơ vậy trọng tài đã thổi phạt pha bóng chạm tay của một hậu vệ đội Phước Hòa một quả đá phạt rất nguy hiểm phía trước khung thành của thủ môn Phan Anh Hào rất nguy hiểm ngay sau pha cản phá xuất sắc vừa rồi thì thủ môn Phan Anh Hào Hay quá. bị đau đừng có đừng phá đâu Trọng tài xác định lỗi của cầu thủ mang áo số 10 bên phía trung đoàn 271 và một thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Một pha đá phạt rất nguy hiểm cho các cầu thủ Phước Hòa. Pha đá phạt này nằm trước vạch 16m50 Đứng trước bóng là cầu thủ mang áo số 24 Đỗ Huy Long và cầu thủ mang áo số 21 Huỳnh Minh Phụng. Wow! Như vậy là tỷ số được nâng lên 2-0. Một pha đá phạt rất đẹp mắt của cầu thủ mang áo số 24 Ừ. Khánh Hòa vô địch pha lệch bóng quá sâu của các cầu thủ trung đoàn 271 chú làm một quả đá phạt chích về phiên phía cánh phải theo hướng tấn công của các cầu thủ 271 rất nguy hiểm pha băng cách của cầu thủ mang áo số 16 đã tạo ra một tình huống rất nguy hiểm trước khung thành của các cầu thủ Phước Hòa rất may là bóng đã đi ra phía sau khung thành tỷ số trên sân hiện nay vẫn đang là 2-0 sút bóng khá mạnh của cầu thủ mang áo số 9. Tuy nhiên thủ môn của 271 đã cản phá kịp thời. né ra không pha tạt bóng không thành công của cầu thủ mang áo số 7 bên phía đội trung đoàn 271. Bóng đi quá cao và ra phía sau khung thành của thủ môn Phan Anh Hào. mưa tiếp tục kéo đến cảm ơn sao con giỡn hoài vậy? Con thấy tay thành công tỷ số được rút ngắn cho các cầu thủ 271 xuống còn 1-2 tiết trên sân càng ngày mưa càng nặng hạt Các pha tranh chấp của cầu thủ hai đội khá quyết liệt và trọng tài đã phải nhắc nhở cầu thủ của hai đội và quả đá phạt cho đội Phước Hòa. Như vậy là trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận chung kết giải vô địch bóng đá huyện Phú Giáo năm 2019. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, đội Phước Hòa tạm thời đang dẫn trước với tỷ số 2-1 và người ghi hai bàn thắng cho các cầu thủ Phước Hòa là cầu thủ mang áo số 24 Đỗ Huy Long. Và bàn gỡ ở những phút cuối cùng của hiệp 1 giờ từ quả đá phạt trực tiếp của các cầu thủ trung đoàn 271. À, xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi tiếp tục hiệp 2 của trận đấu.